Ok hello anh em, tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong những clip về auto chat trên kênh Game Today. Ngày hôm nay 30 tháng 11 là một cái ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của anh em Phạm Dương. Anh em Phạm Dương là một trong các anh em hội viên đã gắn bó với kênh được hơn một năm. Vì vậy clip này như một cái món quà sinh nhật thay cho lời cảm ơn tôi gửi đến anh em Phạm Dương. Nhân ngày sinh nhật của anh em Phạm Dương, tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới anh em Phạm Dương và mong rằng anh em Phạm Dương sẽ gắn bó với kênh, ủng hộ kênh như bây giờ anh em nhé. Anh em Phạm Dương cũng có mong muốn là tôi sẽ làm một cái live up để tặng anh em, gửi tặng anh em. Tuy nhiên, tôi sẽ chưa tiết lộ nha anh em nhé. Tôi sẽ không lộ giai đoạn đầu game đâu để cho cái con game nó trở nên hấp dẫn hơn. Đấy, tôi sẽ không tiết lộ. Đội hình mà tôi à, dành tặng anh em Phạm Dương sẽ được lộ diện vào giai đoạn late game anh em nhé. Late game anh em sẽ biết nó là cái live up nào. Rồi, anh em sẽ cùng tôi khám phá dần dần anh em nhé cứ bình tĩnh thôi cứ từ tốn chơi cứ bình thường nhá không có vấn đề gì cả đấy cứ coi như ở đây là một cái con game bình thường thôi mặc dù là tôi thì tôi cũng có những cái chiến thuật xây dựng để có thể là form được cái ờ, đội hình mà anh em phạm dương yêu cầu đấy mà đánh thì nó là một cái con game mà nó cũng bình thường đấy, xây dựng cách bình thường trước khi bây giờ mà tôi nói ra đội đội hình ấy nhiều khi là anh em cũng không có mường tượng ra đâu Bởi vì thực ra là cái cách xây dựng của tôi thì nó lại không bám vào cái đội hình đấy lắm Đấy Anh em chắc chắn anh em sẽ rất khó đoán Ở giai đoạn đầu game Bởi vì tôi thực ra tôi đánh ở đầu game tôi đánh theo kinh nghiệm thôi Chứ tôi không có đánh theo cái đội hình mà tôi ờ, chủ định xây dựng vào giai đoạn late game Đấy, kinh nghiệm xây dựng đội hình đấu game thôi <clears throat> Nhá Rồi Tạm thời như này đã Trận này có sát thủ Trận này thấy có thằng làm có sát thủ à? Không biết có chơi sát thủ không Mà trận này có người chơi sát thủ rồi à, Trong cái lúc này anh em cũng có thể đoán được xem là tôi là, là, là, là chơi cái đội hình gì anh em nhá Đấy Anh em có thể đoán để xem là ai hiểu tôi <laughs> Để xem là ai hiểu tôi Cơn mưa ngang qua chơi chơi sát thủ nhá Cơn mưa ngang qua là đang xây dựng bộ sát thủ đấy Đã kẹp, đã pick những cái con sát thủ ở trong cái um, cái, cái, cái hàng chờ rồi Cái phần mở rộng rồi chưa biết chơi gì Đấy còn nếu mà anh em uh, có thể dự đoán Theo tôi thì anh em cứ lên dự đoán đi <laughs> Anh em uh, dự đoán thì anh em sẽ sẽ sẽ có thể là uh, tự đánh giá xem là là là, là anh em hiểu tôi đến mức nào và tôi cũng sẽ không có lấy bài ở trong cái cửa hàng mở rộng để cho anh em càng khó đoán. Đấy. Tăng độ khó cho anh em. Anh em nào mà đoán được ừ, từ khoảng ờ, round 10 đổ lại thì anh em sẽ rất là hiểu tôi đấy nhá. Đấy. Anh em có thể là comment cái việc anh em đoán đội hình tôi chơi và cũng như là kèm theo cái thời gian dự đoán Đấy, để có thể là tôi, ngay bản thân tôi cũng đánh giá xem là anh em liệu có phải phản cứng của tôi <laughs> Rồi ba assassin kẹp đá Ok Gợi ý cho anh em này Đấy Có pick thêm mấy con đấy đi anh em cũng không biết được tôi chơi gì đâu Mà anh em nên nhớ là có thể là tôi đang lừa anh em <laughs> Rất có thể là tuần cơm ờ, có những cái cú lừa ở đây có thể ghép được cái ờ, búa xét đầu game nhá Hoặc là cái bờ <laughs> Ghép búa xét hay bờ đây Bây giờ mà ghép búa xét hay bờ thì anh em ờ, đoán được ra là chết Nộ đấy <laughs> Nộ đấy anh em ạ Đấy nhưng mà anh em <clears throat> Anh em cứ đoán đi nhá Có thể là tôi tự nhiên tôi lại sướng lên tôi lại ghép thì làm sao Ờ cứ bình tĩnh Nói chung là cái giai đoạn đầu game này thì Tôi cũng Có thể là tôi chiến luôn uh, Ghép luôn cho anh em Ngại gì đâu Ôi giời <laughs> ờ, Đấy ghép luôn để cho anh em có thêm ờ, chút gợi ý. Đấy thế nên là ông nào mà đoán được trước ờ, ở ờ, trước cái round 6 khi mà tôi ghép đồ ấy thì ông đấy là, là hơn cái ông mà mà đoán ở round 6 nhá. <laughs> tôi phải khẳng định luôn là nếu mà ông nào mà đoán tôi ở round trước round 6 thì đương nhiên là hơn rồi, bởi vì à, sau khi ghép đồ thì sẽ lộ ra một chút. Đấy, lộ ra cái đội hình. Bởi vì không phải cái đội hình nào nó cũng dùng cái blink Đấy mà cũng không phải đội hình nào nó cũng dùng cái búa sát Thế là khi mà ghép xong thì là anh em dễ lộ lắm Rồi, cứ bình tĩnh <clears throat> Bán luôn con này đi 10 tiền Anh em nhìn thấy tôi eco đúng không? Nhưng mà thực ra không phải eco đâu Tôi không eco nha anh em nhá Tôi thắng phát rồi up cấp luôn đấy Chả qua là tôi đang đợi gặp cái thằng eco đó gặp thằng Eco tôi thắng rồi tôi tôi tôi uh, đánh chuyện thắng tôi có bao giờ đánh chuyện thua đâu mà anh em à, <laughs> nếu mà có giả sử như có trận nào mà anh em nhận thấy là tôi đang đánh chuyện thua có nghĩa là đấy là do là ừ, không đánh được chuỗi thắng <laughs> tức là tôi cố cố tôi đánh chuỗi thắng nhưng mà không được ấy thì tự nhiên nó lại vào cái chuỗi thua đấy nó là vô tình thôi anh em chứ chả bao giờ tôi bỏ bài ra tôi đánh chuỗi thua đấy tôi là tôi luôn để bài vào anh em nhé tôi luôn bỏ bài vào một vài trường hợp khác là tự nhiên đang bỏ bài vào mà tự nhiên lại bỏ hết cờ ra đấy là chính là những cái pha mà tôi tôi tôi tôi uh, cắt chuỗi của đối thủ thế thôi <clears throat> có mấy thằng kiểu cũng đang tôi đang đánh ý mà xong rồi có thằng ờ, tôi tính được rao mà tôi gặp nó mà nó đang bỏ trắng cờ ấy trắng bàn ấy đấy thì chắc chắn là nếu mà tôi bỏ bài ra thì tôi cũng chẳng mất máu thế tôi bỏ hết bài ra tôi cắt chuỗi thôi thế thôi đơn giản là như thế còn nếu mà như cái cái trận đấu này ấy, không có ai ấy, không có ai bỏ trắng bàn nhá Thì tôi cứ để cho nó tự nhiên thôi chứ tôi cũng chả bao giờ tôi bỏ hết bài ra cả Đấy Tôi để cho nó tự nhiên thôi Gặp thằng nào mà thắng thì là thắng thôi Thua thì thua thế thôi Chứ còn cũng chả phải làm thế Đấy còn nếu mà tôi gặp những cái thằng Eco ấy Mà tôi đoán được ấy Tôi tôi tính được cái nào mà mà gặp ấy Thì chắc chắn là tôi sẽ bỏ bài ra tôi phá chuỗi <laughs> Ác thế như vậy Đùa thật là như thế luôn Trời ác thật đấy rồi Cứ bình tĩnh anh em Không có gì để vội cả Bài này thì thực ra nó cũng chưa to Đấy Nó cũng chưa to Bảo to thì nó cũng chưa to Đấy mà, mà bảo là là, là là là yếu thì nó cũng chả yếu Đấy, Đang đánh nơi kiểu là là Theo kinh nghiệm thôi Đấy Làm nào để giữ máu được tốt nhất có thể Tôi vừa lấy tôi có con Eco tôi không thể mua cơ mà anh em Đấy anh em <laughs> Có Eco không thể mua luôn Đấy đó. <clears throat> Cứ đợi đấy Cái tầm này ấy Chưa làm gì cả Bao giờ thắng mới làm đấy, Anh em nhá Như là ví dụ như là bây giờ tôi gặp thằng Jin kia là tôi sẽ thắng đấy <clears throat> Mà cái round này là tôi gặp nó này Cái round này là tôi gặp nó này Đấy, khả năng là round này gặp nó Mà round này gặp nó là tôi sẽ thắng Chắc chắn rồi nhưng mà tôi không bỏ bài ra Tôi cứ để đây này thôi <laughs> tôi cứ để thôi thắng thì tôi kệ thôi tôi tôi xác nhận thắng mà anh em thấy tôi ghép đồ là anh em biết là tôi xác định là tôi thắng đấy anh em thấy chưa tôi tính rào vãi cứt luôn vào trận đấu đã xác định là đánh chuỗi thắng lấy đồ rồi anh em ơi nên là kể cả tôi có tính được gặp thằng này tôi vẫn để bài vào thôi tôi chuẩn bị đánh chuỗi thắng rồi đấy anh em <laughs> anh em không tin à tôi đánh chuỗi thắng ừ, bây giờ là là là là, là có thể đánh chuỗi thắng được luôn đấy chứ còn không phải là là tôi đang coi như là bốc phét với anh em đâu bởi vì là tôi tính rồi nó chỉ là gọi là cái giai đoạn mà tôi đang đánh chuỗi thua tôi cứ để đấy thôi còn khi một khi đã thắng ấy là bắt đầu có một tiền rồi đúng không thắng trận đấy là có một tiền và bắt đầu đánh chuỗi thắng luôn năm sau đánh chuỗi thắng nhá cứ bình tĩnh Không biết là đến đây anh em đã đoán được tôi chơi cái gì chưa Nhưng mà nói thật là cũng khó khá khó đấy Khá khó cho rất nhiều người Trừ khi là anh em quá hiểu tôi Anh em xem nhiều anh em quá hiểu tôi Cách xây dựng của tôi thôi Còn nói chung là cái tầm này Có rất nhiều người là cũng không biết được Không đoán được tôi chơi cái gì đâu Khó đấy Bởi vì là thường thì tôi hay coi như là um, Chơi linh tinh đầu game Con nào chơi được thì tôi cứ múc vào thôi mà kết hợp làm sao được cái đội hình mạnh đầu game thôi chứ còn tôi cũng chả quan trọng lắm nó là đội hình nào đấy chỉ dần dần đấy đội hình nó hiện ra giai đoạn late game thôi <clears throat> đấy rồi bốn assassin Greater con Dominator là 5 đúng không? Nhưng mà 5 con Assassin thì cái, cái chơi Assassin thì lại không chơi con Dominator. Nên là tôi cũng không mua. Rồi bây giờ tôi ghép đồ nhá Tôi, tôi xác định tôi đánh chuỗi thắng Tôi sẽ áp cấp đúng cấp và tôi sẽ ghép đồ Tôi sẽ ghép Cái này <laughs> Ui ui ui Vậy ghép cái này lộ rồi Chết rồi Chết rồi Ghép cái này lộ rồi Tuấn ơi Đấy, Cái tầm này nhá Nếu mà ông làm mà, mà đoán trước cái round 11 này này từ round 6 đến round 11 thì vẫn ok nhá nhưng mà sau cái cái round mà 11 tôi ghép đồ cái cướp điên nhá là các anh em đấy lại kém hơn các ông trước nếu mà anh em đoán đúng thì vẫn <laughs> không bằng các anh em mà đoán trước đấy nhá lộ mẹ rồi lộ đồ rồi <clears throat> lạ thật đấy lạ thật đấy không biết chơi gì luôn nhưng mà biết đâu đấy vẫn là một cái cú lừa đến từ vị trí của tuấn cơ <laughs> ảo thật sự rồi ba mét vào này Up 7 Up 7 3 mét, Ok Hết tiền luôn anh em ạ à. nhá Đến đây sẽ có nhiều thằng nó, nó gọi là hater đấy Với anti ấy, nó sẽ bảo là Chơi chán vãi cứt mẹ Level 7 hết tiền <laughs> Level 7 hết tiền Chán vãi cứt luôn Những cái thằng đấy nó chỉ thích là level 6 50 ờ, tiền <laughs> Rồi được rồi không sao Đấy những cái thằng đấy nó nhiều lắm anh em ạ tôi bây giờ tôi không đếm xuể rồi tôi thực ra bây giờ tôi còn không thèm ban luôn đấy để cho bọn nó vào hot cho nó vui <laughs> nhiều khi là cũng thiếu thiếu cái gì đấy đúng rồi thiếu tương tác anh em ạ dạo gần đây tôi thấy các anh em mà fan cứng với fan bê tông ấy rất là ít like Đấy Các cái clip của tôi ra thực, ra tôi thấy là các clip của tôi ra là càng ngày tôi càng chăm chút Tôi càng đầu tư Thế mà không hiểu sao cái lượng like của tôi nó lại càng ngày nó càng giảm đi Thế thế nào Trong khi cái view nó tăng lên Đấy view tầm này bây giờ thì cứ hai ngày là nó rơi vào tầm khoảng 6k view thôi Clip ra là hai ngày 6k view một tuần thì nó rơi vào gần 10k view Đấy nhưng mà thấy like nó ít đi Mỗi clip nó lại thấy like nó lại chỉ rơi vào tầm khoảng là hai trăm rưỡi thì nó tôi thấy là nó có vẻ là hơi ít tương tác rồi đấy anh em ạ <coughs> tôi nói thế thôi nhá anh em nhá không có ý gì đâu ừ. tôi chỉ nhớ coi như là nhớ lên những cái kỷ niệm của những cái ngày mà nó chỉ có 3k view thôi nhưng mà đấy 400 like 500 like <laughs> cách đây cũng chỉ khoảng một tháng thôi ảo thật sự u uh. Cáo này, cáo này, cáo này, cáo này anh em ơi Cáo này, cáo này <clears throat> Cáo này, ghép cướp điên rồi đúng không Ghép cướp điên rồi đúng không Liệu rằng anh ấy có mua cáo không <clears throat> Không mua cáo lại bị lộ Đấy, thế này Bài này dần dần là, là dễ lộ lắm này Đến tầm 14 này không mua cáo là anh em sẽ sẽ đoán ra đấy <laughs> Anh em đoán không nhỉ? Bây giờ tôi không mua cáo thì anh em đoán không? <clears throat> Nếu mà giả sử như mà round này ấy Nó ra con cáo mà tôi không mua thì liệu rằng có phải là một cái cú lừa Bây giờ tôi lại đặt ra cái câu hỏi là nếu mà bây giờ tôi có cái con cáo này Và thực ra là tôi rất muốn mua Đấy, tôi lại rất muốn mua, tôi rất là muốn mua và tôi rất muốn chơi Nhưng mà lại tôi lại cố tình tôi không mua, tôi lừa anh em Ô, <laughs> tôi lại như thế đó. Thì, thì, thì liệu rằng là anh em có đoán được không? Bây giờ tôi, tôi, tôi, tôi liệu rằng tôi có mua con cáo này không nào? Ừ, <laughs> tôi không mua không mua anh em ạ à. đấy nhưng mà biết đâu đấy nó lại là cái cú lừa bởi vì thực ra tuấn cơm nhiều khi nó có nhiều cái bài mà nó, nó hơi đều một tí đấy chính là lừa anh em <laughs> đấy nên là anh em cũng phải cẩn thận nha cú lừa đấy cú lừa đấy tí nữa chơi cáo thì lại thôi lại anh em lại lừa <laughs> biết đâu đấy tôi lại bây giờ tôi lại lại có cái trò đấy cơ ờ, ừ, có dám không có dám là như thế không anh em tin là tôi dám là như thế không tôi dám làm thế tôi lừa anh em không <laughs> ra co ra co nhưng mà lại không mua xong rồi tí nữa mới mua đấy lừa anh em vãi đái luôn thôi rồi <clears throat> anh em cứ bình tĩnh anh em thấy là ai đang có cái cái cháy sáng không anh em thấy ai đang cháy sáng <laughs> cộng năm <clears throat> dã man thật sự luôn <clears throat> mà thậm chí là cái đội hình nhá nó rất là chấp vá nhá nó rất là chấp vá nó chỉ là assassin thôi rồi tôi múc tạm mấy cái con mết rồi tôi cho tạm vào thôi nhá đấy và đội hình rất chấp vá mà đang có chuỗi cộng 5 này anh em ạ à tại sao lại bật được hết những cái bộ như là bộ like hay là những cái bộ khác ngon ăn hơn ở trên cái bàn cờ này mà tôi vẫn đang ăn được cái chuỗi thắng đấy <clears throat> và đây nó là 15 rồi nha anh em nhá nó vẫn ờ, rất là sida nó chỉ là là là bốn assassin thôi chứ nó chưa phải là 6 assassin ảo chưa ừ. Tới đây thì cũng sẽ có những cái thằng mà nó bảo tôi đang chơi với mày đấy Chứ chán lại cứt luôn <laughs> Đang chơi với máy Bọn nó chơi dễ quá nên đừng chơi thẳng Ok I'm fine Thank you <laughs> Bây giờ nhá Ở có Grim này Bây giờ mua Grim lừa anh em không Bây giờ <laughs> Hay là không mua là Bây giờ mua Grim mà lừa anh em Mẹ đùa Thật là như thế luôn Bây giờ mua Grim mà chơi gì Chơi gì Chơi gì Chơi gì Chơi gì Đấy ấy. Anh em bây giờ tôi không nói cho anh em biết tôi chơi gì luôn Khó đoán lắm anh em ơi uhm, Mua Grim liệu rằng có phải là 9 mét Hay là 9 Assassin Hay là 6 Assassin Ô oh, oh, oh, Khó khó khó <laughs> Khó khó khó khó Tất cả chỉ là những cái cú lửa Ui bây giờ Glenn Herat ờ, sau Evo ra này Ôi đây cái quả này mà bây giờ mua hai con này vào <laughs> Bây giờ mua hai con này vào đi anh em này lộ hàng ngay Bây giờ anh em có tin là tôi làm một cái cú lừa đấy là tôi chơi chỉ assassin Nhưng mà bây giờ tôi quyết tôi bỏ qua hai con này không Xong rồi tí nữa tôi mới lại tìm lại không <laughs> Liệu rằng là có phải là như thế ừ. Anh em lại phải đoán rồi Hay là 9m Hay là 9m 9 assassin hay 9m Mua hai con con Thunder ở đây liệu rằng có phải 9 mét không? Khó nhở khó nhở <clears throat> Hay là assassin súng. Ừ, khó đấy, khó đấy, khó đoán đấy. Không dễ đoán như anh em nghĩ đâu. <clears throat> Ui, round này có con Doom hai này. À không phải, không phải, không phải, nhìn nhầm, nhìn nhầm, nhìn nhầm. Con đấy nó không phải con Doom. Nhìn giống Doom vãi đái luôn, nhưng mà nó lại là cái con Stone Spirit anh em ạ. Thế nên là không có vấn đề gì hết Ồ Rồi Ảo chưa ảo chưa Đội hình chắc phá lên được tới tận round này mà vẫn đang có chuối, Đang có chuối ở round 18 anh em ạ Vẫn chưa thấy thằng nào cắt chuối của tôi được Khả năng là đánh với máy thật rồi <laughs> Súng này Súng này Có súng này Liệu rằng có phải là chín assassin kẹp súng Đồ đã lấy cướp điên rồi Búa xét rồi Đấy Grim nó ra rồi Vừa nãy chỉ là cái cú lừa nhẹ anh em ờ, Tức là không mua mấy cái con wizard vào Đấy mà kẹp thêm mết vào đánh lạc hướng tăng sự hoang mang cho anh em để anh em <laughs> cảm thấy như là nó rất là khó nhưng mà có thể là nhận biết được nó đang chơi cái gì dã man thật sự tôi nói thật với anh em là bây giờ ấy gặp cái thằng nhật nó nhanh lên để cắt chuối cái nhờ đùa Trứng à Trứng có đập luôn cho Thunder không nhỉ Đập cho Thunder luôn không Bây giờ đang tính đặt đập cho Thunder Bây giờ Thunder ấy hai sao Chưa gặp thằng có chuối Tôi đang tính những cái việc là, là, là xem là Ô, uh, mất chuỗi rồi Thế thì từ từ nhá <clears throat> Em không hiểu sao hòa Thề phí thế bạn ơi Chuỗi cộng 10 không thằng nào ăn được thì cũng được Nói chung là nó cũng được Không không không vấn đề gì <laughs> Thế có khi lại ngon đấy chứ Anh em ạ à, Thế có khi lại ngon ấy Tôi là tôi cũng cũng muốn cái điều đấy nó, nó xảy ra đấy Nếu mà không phải là tôi ăn Thì cái thằng khác cũng đừng có ăn <laughs> Hợp lý Đây round này là sẽ gặp cái thằng đấy này Không vấn đề gì hết Rồi, gặp Nhật Bản Greater ừ, Được đấy bạn ơi Được đấy Được đấy Nói chung là tôi bảo là tôi ăn được Nhưng mà đéo gặp hơi đen nhở Anh em nhở Đây anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Kinh nghiệm này anh em Kinh nghiệm Ui may quá chưa đập quả trứng anh em ạ Chưa đập trái trứng Thế là round này tự nhiên nó ra con Thunder Spirit Thôi chết rồi anh em ơi, trận này tôi đánh với máy thật rồi <laughs> Đánh với máy nó với thế này làm gì có chuyện là đội hình va vẩn thế rồi cũng đang có chuỗi anh em ạ Ảo thật sự Và đến cái giai đoạn này thì anh em nào mà vẫn chưa đoán thì anh em thể cho tôi cái dự đoán nhá Để xem là tôi đang chơi cái gì <laughs> Đến cái tầm này là anh em đã bị trừ đi khá khá điểm rồi đấy Đến tận đào 20 mà anh em vẫn chưa đoán được tôi chơi cái gì thì anh em chưa hiểu tôi làm đâu nhá Đến cái tầm này tôi nghĩ là sẽ có nhiều anh em là cũng sẽ đoán được ra rồi Ok <clears throat> Rồi để tôi vẫn chưa lộ à, Bao giờ lộ thì, thì, thì, thì nó sẽ lộ ra thôi Chứ tôi không nói đâu Đấy còn tôi vẫn cứ để cho anh em đoán thôi Để xem là cái um, cái độ uh, Coi như là tinh thông <laughs> Hiểu uh, hiểu tôi nó đến nhường nào Đấy Rồi ở đây có cái giáp băng nhá anh em nhá <clears throat> Đấy, giáp băng có thể chi 9 mét đấy Giáp băng có thể chơi 9 mét đấy Rồi, tạm thời kẹp cái cọc vào đã này Vai đái thật Dư được cái chuối cộng 9 Đến round thứ 21 Không có bất cứ một ai ở trong cái, trò chơi này Trận đấu này có thể cắt chuỗi được của tôi Dã man Tôi thậm chí là tôi không cần biết là đối thủ của tôi là ai Chơi cái lay up nào Trình độ ra sao Tôi không quan tâm luôn Nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi đánh với máy Thật Đấy nhưng mà không anh em ạ à. Tất cả nó đều là kinh nghiệm hết Kinh nghiệm của một uh, pro player <laughs> Stop Stop ngay nhá Stop ngay stop ngay không lại có người nói <laughs> nói là tự kêu không mấy cái pha đấy nó chỉ gọi là hài hước tí thôi anh em chúa hề hài hước tí thôi <laughs> thế nhưng mà đấy thằng nào sang cắt chuỗi hộ cái đi nhở đùa trông vô đối vãi đái liệu rằng là chuỗi đến hết game không thật đấy đùa bảo rồi nó trình độ cả anh em ơi không có tự nhiên mà nó như thế đâu anh em ạ à. đây này anh em nhìn được chưa đối thủ kinh ấy chứ Tất cả đều form đủ bộ rồi nhá 9 Warrior này, Greater này, Assassin này, Clyde Kết hợp với 4 Glacier, 6 Clyde này God, Saman Kẹp người nước Đấy, anh em thấy không? Tất cả nó, nó đã form hết đủ bộ rồi 6 bit cũng đủ bộ luôn Đấy, nhưng mà anh em thấy không? Tại sao mà tôi lại vẫn như này Anh em thấy không? Greater đủ bộ vẫn đeo cắt được chuỗi của tôi cơ Nó trình cả rồi anh em ạ Trình cả rồi, trình cả rồi anh em ơi Anh em thấy không? Thằng này vẫn chưa cắt được chuỗi của tôi Đấy, level 8 rồi nhá, Gladiator level 8 rồi nhá <clears throat> Có người ra đi, anh em biết là round 22 có người ra đi là cái trận đấu nó gắt đến cái mức độ như nào Rất gắt đấy anh em ạ Đang đánh ở mức rank Queen mà đây không những là Queen mà nó là Queen top server luôn Đấy, tôi nói luôn là nó là top server chứ nó không phải là Queen bình thường đâu anh <laughs> Thế nên này nó, nó, nó lạ lắm, chơi cái cái rank này nó lạ lắm anh em ạ nhiều khi là gặp mấy cái thằng anti ấy, thực ra tôi biết trình độ của mấy cái thằng đấy khi mà nó nó nhận xét về mấy cái clip của tôi làm đấy <clears throat> mấy cái thằng mới lên kinh hoặc là nó chỉ rơi vào tầm khoảng kinh hai kinh ba thôi thực ra trình độ của kinh hai kinh ba so với cái trình độ của queen cũng như là queen top server ấy nó là một cái trình độ nó chênh lệch nó rất là nhiều phải nói thật là như thế trình độ nó khác hẳn luôn đấy <clears throat> thì thường thì những cái người mà người ta hơi có một chút gọi là thành công một tí đấy là thoát được cái cổng lốc 9 Đấy hoặc là kể cả là thoát được cổng kinh ba Tôi cũng nói luôn là nếu mà vừa mới lên Queen ấy Mà đánh bao nhiêu mùa mới lên Queen được ấy Thì thường người ta rất tự tin về cái trình độ của ta Nên nhiều khi là có những cái nhận xét Nó hơi bị sai lầm một chút Về cái lối chơi Đấy Chưa biết được hết đâu anh em ạ à. Mới cái tầm đấy thì chưa bao giờ có thể biết được hết nha anh em nhá Ô mà mẹ vừa mới coi như là bốc phét chém gió hết mẹ nó chuỗi rồi <laughs> Nhưng mà anh em ơi Anh em xem lại đi Tôi mất chuối ở round 24 đấy anh em ạ à, Với một cái đội hình chốc phá Tôi mất chuối ở round 24 và đang đấu ở cái mức rank ở top server <laughs> Cùng với một cái đội hình chắp vá <laughs> tôi tôi lại nhớ lại một cái clip mà tôi tôi trước đây tôi đã ra khi mà tôi chơi tôi không có đủ 6 hunter ở level 7 và tôi có chuối đến round 20 và có thằng nó bảo là tôi đang chơi với máy. Ủa, cái trận này nó y hệt luôn anh em ạ. Và tôi nghĩ là cái trận này nếu mà cái thằng đấy nó quay lại nó xem cái trận này của tôi chắc là nó cũng đang bảo tôi đang chơi với mày đấy. Đây là một cái con game mà phải tư duy rất nhiều, dùng não rất nhiều để có thể sắp được đội hình mạnh. Có rất nhiều cái cách xây dựng đội hình khác nhau. Đấy, mặc dù là cái đội hình cuối game ấy nó có thể là nó sẽ là như nhau. Đấy, tôi xin nhắc lại những cái gì mà tôi đã nói. Kết quả thì có thể là nó sẽ giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp ấy, cái vận hành ấy thì nó lại là cái riêng của từng người. Tôi nói thật với anh em Không phải ai cũng xây dựng được như tôi đâu <laughs> Để xây dựng được như thế Nó phải có cả một cái bề dày về kinh nghiệm Cũng như thông thạo tất cả các bộ Để có thể đánh giá được cái sức mạnh của tất cả những cái người chơi Đang chơi những cái layup khác Ở trên cái bàn cờ Từ đó mà đưa ra những cái quyết định Ở từng cái giai đoạn ở trong game Để làm nào để có thể vừa đủ Xài cái khoản tiền mà chúng ta có Hợp lý nhất Đấy, vừa đủ để có thể đủ sức mạnh đánh chuỗi thẳng đấy nó phải như thế nó mới trình độ nó mới cao hiểu không đấy nên là đừng có vội đánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài <laughs> ok đến cái tầm này mà anh em chưa biết được tôi chơi gì nữa thì thôi tôi chịu luôn rồi đấy anh em ạ đấy, cái tầm này cho anh em đoán dần ra rồi rao 25 rồi thôi, thôi thôi thôi anh em đoán đi nhá tôi cũng vừa mới lấy hai quân bài cuối cùng rồi đấy anh em mà không đoán được thì thôi nhá <clears throat> ơ ờ, nhưng mà biết đâu lại một cú lừa tiếp <laughs> liệu rằng có phải là cú lừa tiếp theo đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Tuấn Cơm đang chơi cái đội hình gì? Kết quả trận đấu sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ. <laughs> Lên 10 cái đã anh em ơi. Từ từ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Tôi chơi nói chung ấy là cái tầm này ấy vẫn còn tận 62 máu cơ mà. Cứ bình tĩnh. Đội hình thì cứ form từ từ. Đây, tôi lấy cái cấp điên anh em lại tự nhiên anh em lại nhận ra tôi đang định chơi cái gì đấy. ảo <coughs> à, thật sự đấy, ảo à, thật sự đấy vẫn chỉ là những cái cú lừa thôi anh em ạ à. anh em nói chung là tầm này vẫn có anh em sẽ chưa đoán được nhá anh em nhá vẫn sẽ có người đoán sai tôi khẳng định với anh em là sẽ vẫn có người đoán sai đố anh em biết là lên game tôi chơi gì luôn vẫn sai bây giờ anh em nói được đúng 10 con đấy thì nó mới là chuẩn đội hình đúng 10 con xem là những có, có những cái tộc hệ nào kích hệ thế nó mới chuẩn chứ còn nói qua qua đâu thì nó cũng chỉ là gọi là qua qua thôi có một vài con đúng một vài con nó vẫn bị sai đấy anh em thấy không này, u rồi bít này, bít này. U bít cắt chuối luôn ừ, cứ càng như này. Thế nhá anh em nhá, cắt được chuối bít đây rồi. <clears throat> Hay quá nhở Rồi. Thế trận này tôi bao nhiêu lần cắt chuối ấy nhỉ? Thực ra là, là là chỉ có hai lần thôi. Đấy nhưng mà nếu mà đúng ấy thì là nó sẽ là ba lần. Chả qua là cái rau mà tôi tôi cắt chuối thì nó lại không gặp cái thằng thằng thằng ờ, có chuối mà cái thằng có chuối nó lại mất bố nó chuối ở cái rau trước đấy. Chứ còn round 18 mà tôi gặp cái thằng thằng có chuỗi là tôi sẽ cắt chuỗi 3 lần nữa nhá Là cái con game này tôi cắt chuỗi được, được tận 3 lần đấy Em thực căng không? Đấy mà bây giờ vẫn là đội hình chắp vá nha anh em nhá Nó vẫn chưa phải là cái đội hình mà mà lết game đâu Đây là cái đội hình chắp vá thôi anh em ạ Tôi vẫn đang chắp vá đấy Còn lết game này nó sẽ rất là khác Nó rất là khác đấy Anh em cứ chiều hồi sau sẽ rõ <laughs> Đội hình vẫn chưa tiết lộ Ok <clears throat> Vẫn chưa tiết lộ nhá Nó tự hiện ra thôi Nó sẽ tự lộ diện Đấy còn các anh em mà đoán được thì anh em cứ đoán thôi Tầm này xem nào Bây giờ nói chung là cái trận đấu này thì Phải nói là đang trong cái tầm kiểm soát nó rất khỏe ở đây rồi Đấy Mấy cái thằng là beat biết cái thằng này chơi gì nhở Beat đúng không Chơi beat ờ, Cắt chuối lần thứ hai Ơ đúng Đúng không Ê Sao lần trước ăn được mà lần này không ăn được Điêu thật Điêu thế nhờ anh em nhở Không cắt được chuỗi lần thứ hai à Giấy ui đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi linh hồn ánh sáng rồi anh ơi từ nhá xem nào cho con này vào đây <clears throat> vẫn bốn spirit vẫn bốn spirit và có thêm cái uh, cọc tăng đam thêm cái cọc tăng đam nữa ok rồi nhưng mà cái con này nó mới một sao thôi thì thì chưa chơi được phải lên hai sao thì chúng ta sẽ dồn đồ cho nó bây giờ là mới có một sao nói chung là tầm này thì cũng không mất được nhiều máu đâu anh em ạ kẹp eco vào đây rồi thoải mái luôn gót đỏ gót đỏ này chắc là vẫn chưa ăn được đâu tầm này vẫn chưa thể ăn được ôi rau này khả năng là mất nhiều máu ui Đối thủ là có cái con Grand Herald nó cướp được cái skill của con già Mẹ vãi đái thật Nó cướp được skill của con già này Mất bao nhiêu máu đây Vai 12 máu ạ à. Thôi chết rồi Không ổn Đấy tầm này lại thấy không ổn rồi đấy Nó phải xả tiền thôi Đấy cứ mất tầm trên 10 máu mỗi là lại phải xả tiền để form bài anh em ạ Không ổn rồi Không ổn rồi Không ổn rồi Thôi xả tiền Xả tiền nha anh em nhá Xả tiền gấp luôn đấy Kể cả là round 28 Chỉ còn hai round nữa là round 30 vẫn phải xả tiền phải form được bài đã thì mới chơi được anh em ơi Ủ uh, Từ nhá Gấu này Lên này Heo Nhiều slot quá nhở Quả này mua là hết tiền luôn đấy Con heo Bây giờ mua con heo vào Mua cả quả trứng và con gấu nữa thì vẫn đủ tiền ok rồi vậy là round vừa rồi là tôi cũng xả hết tiền rồi tầm này giữ được máu nhỉ tôi nghĩ là với cái đội hình này là có thể giữ được máu trong thời điểm hiện tại gladiator này thằng này gladiator áp cấp gladiator áp lên cấp 9 vậy là khả năng nó sẽ không roll cái con ờ, cung đen đâu mà nó sẽ chơi bằng con đúng không? nó sẽ chơi bằng cái con con con con xe linh này Gladiator 5 đô khỏe lắm anh em ạ Chả qua là bình thường chơi Gladiator thì thường Hyperon ở level thấp là vì là là là không có khả năng là lên level cao để lấy những cái con 5 đô vào chơi thôi Chứ còn nếu mà lấy được những cái con như là con xe linh Assassin mà kẹp vào với cái bộ Gladiator này chơi ở level cao thì nó cũng rất là khỏe Thằng này nó chưa biết chơi Glitter đấy Thằng này nó, nó chắc là tôi nghĩ là nó là chuyên gia chơi đấy Những cái người mà người ta chơi thông thạo Glitter Thường người ta không hack drone ở level thấp đâu Người ta sẽ đánh theo cái kiểu cũng giống như tôi ấy Là uh, nó sẽ nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là ra bài sau đó tận dụng những cái con bài mà có thể nó mạnh được ấy. xong ghép vào bài đó cứ con nào lên hai sao nhét vào cái bộ này nó dễ chơi lắm nó dễ chơi ở cái chỗ là, là có thể bất cứ con nào hai sao mà nó không kích hoạt hệ ấy, là chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, nhét vào thôi, Sau đó up dần lên cấp thôi. Up cấp cao xong rồi kiếm 5 đô, chơi uh, những cái con như là kiểu con uh, con Lancer hoặc là con Sailing ấy. ở cái level cao thì nó cực kỳ khỏe. Đấy, nhưng mà để chơi được như thế thì nó phải có rất là có kinh nghiệm trong cái việc xây dựng đội hình. Còn bình thường thì người ta sẽ có những cái con mà nó có sẵn rồi ấy những cái quân bài mà người ta biết sẵn ở trong cái bộ uh, Greater người ta định sẵn ra là có những cái con gì xong người ta roll ở level thấp người ta kiếm lên 3 sao và chơi kiểu đấy thì nói chung ấy là nó là thuộc cái cái trình nó thấp hơn đấy. ok roll tiếp rồi nó ra được cái gì luôn á thật đùa chứ được kìa Tại sao lại thế nhở Ui rồi ôi Đây rồi Đã split ra rồi Từ từ Đập trứng này Bán con heo rồi đi Cho đã split vào Đó Anh em thấy chưa Vậy là cuối cùng cái đội hình nó đã được lộ diện Đến cái giai đoạn này nó đã lộ rồi nha anh em nhá Nó chính là cái đội hình 6 split và đây nó cũng là cái mong muốn của anh em Phạm Dương Mong muốn là tôi làm bộ 6 Spirit thượng đẳng Để gửi tặng sinh nhật của anh em Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Phạm Dương Ok đó, Chúng ta đã form được đội hình rồi đấy Bây giờ nhá Trứng này còn rất nhiều Trứng còn rất nhiều hai trái trứng sẽ để dành để đập cho Dark Spirit và đập cho Light Spirit Rồi bây giờ chúng ta sẽ Chốt đồ Ok Chốt những cái món đồ cuối cùng Round 31 Rồi tôi sẽ chuyển đồ cho cái con này Mặc dù con này một sao thì nó cũng không uy tín lắm đâu nhưng mà đánh tay thì có mỗi một mình con này nó đánh được tay thôi anh em ạ Trong cái đội hình này thì một mình cái con Light Spirit là nó đánh được tay Còn lại là toàn bắn trưởng thôi Ok Đó Giữ máu được đấy Đội hình như này là giữ máu được rồi Để xem nào Còn những cái bộ nào Greater này ờ, uh, 6 Glacier 4 bit 6 Glacier 4 bit Gladiator Đội hình bit và đội hình uh, Clyde à Nói chung là cái tầm này tôi nghĩ là Có thua thì tôi cũng mất ít máu thôi Sợ nhất là Gladiator Thua thì mất khá nhiều máu ấy nhá Gladiator là sợ nhất Bởi vì cái bộ này là cái bộ mà rất sợ Gladiator Assassin Gặp Assassin cũng khá sợ Gặp Assassin cũng khá sợ nhá Nó là cái cái cái, cái đội hình TS đấy Rất sợ luôn đấy Nhưng mà Assassin bây giờ còn khá thấp máu Khả năng là Assassin này sẽ Đi sớm thôi assassin thấp máu như này thì tôi nghĩ là là, là khả năng là gặp mấy cái bộ mà như kiểu glacier beat hay là những cái bộ như bộ lai thì khả năng là cũng sẽ bị đấm đấy ui ra nhiều trứng thế anh em ơi tôi ôm ở đây là tôi ôm anh em biết tôi ôm bao tiền không tính cả con gấu ấy là nó rơi vào tầm khoảng 30 tiền ở dưới bàn cờ nhưng mà chưa được sử dụng đấy ở trên bàn cờ là tôi bây giờ vẫn có mấy cái con một sao trong khi đấy tôi ôm ở phía dưới là rất nhiều rất nhiều thứ luôn đấy cay thật đấy Quả trứng này vẫn phải mua anh em ạ Vẫn phải mua Ủa Đây rồi <laughs> Anh em còn nhớ cái đoạn đầu game không Tôi có một cái cú lừa giai đoạn đầu game đấy Đấy là tôi không mua con cáo <laughs> Tôi đã phải chấp nhận hy sinh cái con cáo Tôi không mua giai đoạn đầu game tôi lừa anh em Rồi long lại nhá Con cáo tôi chơi Tôi chơi Chơi anh em ạ Chơi nhá Chơi chứ phải không chơi đâu Có chơi nhưng mà Đấy anh em hy sinh không Mặc dù cũng đang đánh ở top server các kiểu các thứ Đối thủ thì mạnh vãi cứt ra nhưng mà tôi vẫn phải coi như là giả ngây giả ngô Tôi không mua con cáo giai đầu game <laughs> Vãi đái thật <clears throat> Thôi bây giờ mua nhá Đấy, hy sinh vãi đái cho một cái content Thật sự là thế luôn Đấy, làm content nó thế đấy anh em ạ Làm content không những là phải chơi hay Mà lại còn phải tạo độ khó cho game Dã man thật sự Đây rồi Đổ trá ghép cái mẹ gì luôn Ok Bây giờ xin thì cấm đánh thì ngon Rao này mà thắng thì Bán cái con unicorn đi là mua được con cáo Nhưng mà giả sử nhưng mà thua sao Thua thì không mua được cáo à Khó nhở Thua thì bán con này đi Thua bán rồng Thôi mua luôn <coughs> Mua luôn Chả cần giữ rồng nữa Thực ra là tôi vẫn muốn giữ con rồng để tôi làm một cái cái cái, cái flop trick ở giai đoạn game nhưng mà thôi. Múa thế thôi anh em ạ. Cái màn biểu diễn nghệ thuật thì đây nó đã kết thúc rồi. Không lại vớ vẩn này <laughs> về top 4 thì anh em cười cho. Anh em cười chê thì thôi. Lúc đấy thì rất xấu hổ. Đây rồi. Ui Thế nha anh em nhá. Đấy. Ra rồi đấy. Bây giờ đập trứng cho cáo Cáo làm co thôi Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi Ở đây có, có, có gấu với cả cáo để kích hoạt cái bộ bit nữa Đấy Tất cả tôi đã chuẩn bị từ giai đoạn đầu game rồi anh em ạ Viết nội dung kịch bản Trong cái cái cái trận đấu à, tôi Thực ra là kể cả cái cú lừa mà tôi không mua cáo ấy là tôi cũng kịch bản sẵn luôn nếu mà tôi đã có một cái trong cái thâm tâm trong cái cái đầu của tôi là lúc đấy là tôi cũng đã xác định là nếu mà có ra một con cáo giai đầu game thì tôi cũng sẽ để lại một cái cú lừa tôi sẽ bỏ một cái cú lừa để cho anh em khó đoán ok đây nó sẽ là như này anh em nhá bỏ mết thôi lết game này nó sẽ là ba assassin kẹp với cả hai bit 6 spirit kẹp cọc đó <laughs> đã tính là, ờ, là, là, là cái từ cái thời điểm là rất lâu rồi nhưng mà bây giờ nó mới ờ, ra đội hình đấy anh em anh em thấy không xây dựng rất lằng nhằng nhá xây dựng rất lằng nhằng luôn đấy <laughs> thực ra là ừ, nếu mà đúng thì nó không cần phải lằng nhằng thế này đâu nhưng là bởi vì làm sao bởi vì là tôi lừa anh em đấy tôi cố tình tôi lừa anh em <laughs> tôi, tôi cố tình tôi lừa đấy ừ. rồi rồi chốt đồ đó Đồ này nó nhiều que quá anh em ạ <clears throat> Nhiều que quá Cần cái ờ, thêm cái con dao để ghép cái chống hồi máu Ok Rồi để xem nào Xem liệu răng có thể ăn được cái thằng Clyde Mắc bình ở level 11 không 6 Glacier 6 Clyde không Càng đấy Đồ la gông Clyde to đấy Đồ la gông Clyde Ui rồi ơi anh em ơi làm gì có cái cửa Ăn cái kiểu gì anh em ơi Không ăn nổi hay chưa ừ, đi luôn đấy đi luôn đấy đi luôn năm máu ui giời <laughs> không có cửa đây rồi dash speed đây rồi có trứng sẵn đây này có trứng sẵn đây này nhưng mà có đập không đập luôn không 20 máu chắc là chưa chết ở đâu nhỉ không phải vội cứ từ từ đã từ từ đã anh em chưa phải vội có trứng này cứ từ từ biết đâu nó lại ra con dash speed ở đâu sau đúng không tôi muốn đập full hai sao trứng này có thể là đập đát hoặc là đập cái con ờ, ờ, con con con, con, con spirit hoặc là thậm chí là có thể đặt đập cho con phượng hoàng này cũng được con phượng hoàng ấy thực ra là nó lên hai sao thì nó vẫn là khỏe thôi bộ nó chỉ cần full hai sao thôi mà nên là cứ từ từ đá đợi tí anh em nhé ui gặp tài đi luôn không vai đái cung đen 3 sao lại còn sai linh assassin hai sao rồi Greater thì cái bộ này không ăn được anh em ơi Cái bộ này của tôi nó nhắm ăn được Greater Căng thật Ui rồi còn ba máu May quá anh em ơi Quả vừa rồi đẩy 17 máu luôn Cái bộ này này nó rất sợ bộ bộ bộ uh, à, Glitter anh em ạ Bởi vì là không đóng đá được Thôi chốt luôn anh em ơi Đập trứng thôi Xong rồi <clears throat> Thế là top 3 à? Vãi đáy thế nhở Trận này top 3 mới, mới gọi là vãi cứt chứ ạ Đen thế nhở, đánh hay như thế mà gặp đúng cái trận đấu có cái thằng Greater là counter anh em ạ Ờ nhưng mà không Theo tính toán của tôi là round tiếp theo chúng ta sẽ gặp cái bộ bit Mà cái bộ bit thì chúng ta ăn được Ăn được không Tôi nghĩ là ăn được chứ Làm gì có chuyện không ăn được Xe Clash Lancer 2 sao Cũng càng đấy, cũng càng đấy, cũng càng đấy, cũng càng đấy, cũng càng đấy Ôi rồi ôi, hay quá 16 máu đẩy đi luôn Rồi ôi, top 2 rồi Thế ờ, xong rồi anh em ơi Trận này thì top 2 nó hết tiền rồi Hết tiền như này là cũng không chuyển được Không chuyển được nữa rồi Thực ra nếu mà tôi còn tiền thì tôi chuyển là tôi cũng ăn được cái bộ này đấy Nếu mà tôi còn tiền Nhưng mà tôi hết tiền rồi thì tôi ăn cái bộ Greater không ăn được Bộ này là counter hoàn toàn nhá anh em nhá Greater thậm chí là vứt bớt bài ra nó chỉ cần để kích hệ Greater và thêm cái con sai linh thôi là nó có khi là nó cũng ăn được rồi đấy anh em ạ Tôi nghĩ là như thế nó counter mạnh lắm cái bộ ờ, cái bộ Greater nó counter rất mạnh vào cái bộ này nên là không ăn được đâu nó không đóng đá mà không có có kích hệ cái con light spirit nó không có cái tác dụng nói chấp nhận anh em ạ <laughs> bao nhiêu cố gắng nhưng mà cuối cùng ờ, ra một cái clip lẽ ra là nó sẽ phải rất hay nếu mà nó không có cái bọn Greater này đấy nhưng mà là có Greater đúng cái thằng ngáng đường đùa thật sự như thế luôn chịu rồi anh em ạ con này nó đâu có bị đóng đá gì đâu không có bị đóng đá ừ.